Fujisenko. Đấy, nói đây <laughs> cho nói. Công ty Fujisenko đang thải à, độc ra môi trường. Đề nghị mọi người lên tiếng. Đấy, mọi người thấy chưa? Các cơ quan chức năng về làm việc. Khay đỏ lom luôn, bằng khè. Cái này thì có mà ung thư hết người dân mất. À, ờ, khu nghiệp Phúc Điền. Đề nghị các cái cơ quan môi trường của nhà nước tỉnh tiếc là phải về làm việc ngay. Không để này chết hết dân. Chết dần dần không biết kêu một điều. Rồi. Đấy, và giờ Phúc à, Điền người đẹp này. Đấy. Quốc Fujisenko công nè, Trung Quốc Brother này nhá xả thải là công ty Fuji Senko, ban quản lý dự án khu nghiệp à, để làm ăn thế này chết rồi công ty của Trung Quốc đề nghị mọi người thả tim và lên tiếng là <laughs> tin luôn <laughs> quá nhiều chất ờ, gây ung thư luôn hóa chất công ty của Trung Quốc Fuji Senco, khu nghiệp Phúc Điền. Anh nghe xem rồi. Rất nguy hiểm luôn bà con ạ, phải lên tiếng ngay để các cái bên môi trường nó về. Ấy, khói xa chưa? Chia sẻ đây anh em ơi. Quá dày luôn. Đề nghị mọi người phải lên tiếng nhiều vào. trước cái này thì bà con mình ung thư hết. Chia sẻ đi bà con. Công ty Trung Quốc thật nguy hiểm. chào chào đề nghị mọi người lên tiếng nhiều vào nhá cái này của công ty trung quốc ấy dám xả thải để đốt người dân việt nam mình không được với mức thải hóa chất quá độc luôn thế này mà lẫn vào không khí thì mưa nó xuống thì bà con nhiễm độc hết đây là dành cho ai chịu khoản nước mưa không nhiễm nước mưa nhá mình hít không khí vào mình chết nhỉ hít ờ, không khí làm gì còn không khí mà thả cái này như kiểu hóa chất màu da cam ngày xưa ấy nhưng mà đây là còn độc hơn ở ờ, khu công nghiệp Phú Điền chị ơi cái này không phải cháy đâu cháy nó phải khói đen cơ cái này là hóa chất thải ra môi trường cháy làm gì có khói đỏ non như này được vác khe này được hóa chất thải trộn ra môi trường công ty của Trung Quốc Fuji Senko <laughs> Fuji này nói về Fuji Senko bứt đầu người Trung Quốc định hủy hoại người Việt Nam mình bà con phải lên tiếng chia sẻ hết bài dạo lên cho pháp luật vào cuộc cháy cứu hỏa không có xe nào đến này đề nghị các cái chính quyền của tỉnh là phải giải quyết cái vấn đề ngay để ngăn chặn không có lần sau thải ra môi trường cái này không là phải xử phạt nặng mà cháu dưới sông nó xả thải trộm ấy đây hôm buổi đêm xả như này đầy hết rồi này hết rồi rồi này đấy cháy đâu làm gì có xe cứu hỏa nó dập tắt đâu nó xả thải trộm để giết người dân Việt Nam đấy bà con hãy lên tiếng để chính quyền về làm việc sắp hết đến nơi rồi cháy đâu mà cháy đúng không đây là khói độc chất độc hóa học ấy để tẩy hàng tẩy hiếc ấy, nó, nó thải trộn ra môi trường ấy công ty của Trung Quốc đề nghị bà con nào mà biết cơ quan chính quyền ở đâu là báo tại cổng khu nghiệp Phúc Điền là công ty Fujigenco công ty của Trung Quốc xả <laughs> thải để giết người dân Việt Nam à, không cần cứu hỏa tắt luôn rồi Trung vâng. Quốc đã cho Covid ra bây giờ lại xả thải người dân Việt Nam thế này thì bà con phải lên tiếng mạnh mà báo cho các cơ quan chính quyền nếu biết số điện thoại gửi hình ảnh lên để xử phạt thật nặng những cái đối tượng là gây ô nhiễm môi trường như công ty Fujisenko của Trung Quốc. Một người đã chia sẻ. Cảm ơn bạn Hòa đã chia sẻ bài nhá. Nếu mà mọi người không biết cơ quan chính quyền là lâu mà lên tiếng ấy là Trung Quốc nó vẫn cứ xả thải mà người dân Việt Nam mình sẽ chết hết. Rồi, bye bye nha, xỉa cháy đã hết rồi Quái, quái này là quái chất độc Quái đã hết rồi Bọn này lên mạng, bọn này chết hết rồi à. Cơ quan chính quyền về phạt thảm cấp Thế là chỉ rút giấy phép kinh doanh Trong tích tắc đã hết rồi Đề nghị mọi người lên tiếng nhiều vào để cho rút giấy phép kinh doanh cho về nước luôn Đuổi bọn Trung Quốc về <laughs> Đuổi bọn Trung Quốc về giữa ban ngày mà dám làm ăn thế này là chết rồi công ty khu công nghiệp Phúc Điền Fujisenko của người Trung Quốc làm chủ đuổi Trung Quốc về nước vì tội hủy hoại người Việt Nam quá nguy hiểm <laughs> quá nguy hiểm luôn nguy hiểm nó cứ xả thải trộn cái này thì làm sao bà con chẳng bị ung thư mới là bệnh tật rồi tiền đâu mà đi viện hỏi cái thông xin chào bà con nhá bà con chia sẻ bài nha.